Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện xưng danh hiệu chư Phật Phẩm khi chính lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn nay con việc Tất cả chúng sanh trong đời sống mà phô bày sự lợi ích làm cho trong vòng sanh tự đạt nhiều lợi ích lớn Cuối mong Đức Thế Tôn cho phép con nói đó Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, nay ông khởi lòng từ bi cứu đến tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ trong sông đường mà phú bày sự lợi ích. Bây giờ chính đã phải biết vậy, ông nên nói ngay đi. Giả sử ông sớm làm xong việc đó, ta dòng các vào Niết Bàn cũng không còn. Tất cả chúng sanh đã thỏa hiện lại về vị ai nữa. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về thở quá khứ các đức phật nó đời hiệu là vô biên thân như lai nhưng có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức phật đây và tạm sinh lòng cung kính liền siêu việc tội nặng sinh tử trong 40 kiếp cũng nữa là về đắp hình tượng cũng dường tán thán người này được vô lượng vô biên phước lành phước lợi lại hàng hải xét kiếp về thọ quá đời hiệu là bổn thắng như lai như các người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức phật đây mà phát tâm quy y với phật tốc độ khẳng khải móng tay người này dậu hẳn không còn có chuyện nó đã vô thượng chánh giác lại về thở quá khứ cái đức phật ra đời hiệu là ba đầu ma thắng như lai như cái người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức phật đây thoát qua lỗ tai người này sẽ được một trăm nghìn lần sùng trời cõi dục cũng nữa là chỉ tâm sinh niệm lại bất khả thuyết bất khả thuyết với lượng vô số kiếp về thở quá khứ có đức phật ra đời hiệu là sư tử hống như lai như cái người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức phật đây mà phát tâm quy y với phật trong trọng một niệm người này sẽ gặp vô lượng các đức Phật sơ đảnh thọ ký cho lại về thở quá khứ của Đức Phật ra đời hiệu là câu lưu tôn như lai nhưng cái người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà chỉ tâm chiêm ngưỡng lễ bái lại tán thán người này nói phép hội của một nghìn Đức Phật rất hiểm kiếp thường làm vị đại phạm vương gặp Phật đặt Phật thọ ký cho lại về thở quá khứ của Đức Phật thế đời hiệu là tỳ bà thi như lai nhưng cái người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thời mãi phải thường ở trốn trời người hưởng lấy sự vui thù thắng với diệu lại vô lượng vô số kiếp hàng hai sẽ kiếp về thở quá khứ của Đức Phật thế đời hiệu là đa bổ như lai nhưng có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thời khỏi hoảng các ác thường thời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 thở quán thứ các đức phật ra đời hiệu là đại thông sơn vô như lai như cái người nam người nữ nào mới đến danh hiệu của đức phật đây thời người này sẽ được gặp hàng hệ sát chứ phật nói nhiều các màu đều đặng thành đạo quả bồ đề lại về, lại về thở quá khứ có đức phật ra đời lại về thở quá khứ có đức tịnh nguyện phật đức sơn vương phật đức trí thánh phật đức tịnh danh vương phật đức trí thành tụ phật đức vô thượng phật đức diệu thinh phật đức mạng nguyện phật đức nguyệt việt phật cao bất cả thuyết đức phật thế tôn như thế tất cả chúng sanh trong đời hiện tại cùng thở vị lai nếu niệm được một danh hiệu của một đức phật thôi thừa được vô lượng công đức huống nữ là xứng niệm được nhiều danh hiệu những chúng sanh đó lúc sanh cùng lúc tử đều đạt được vô lượng công đức không bao giờ còn phải đọa vào ba ác đạo nữa những chúng sanh nào sắp mạng chung mà hàng thấm quyến thuộc nhận thần thông quyến thuộc trong nhà nhận đến một người vì người sắp mạng sắp chết đó mà xưng niệm lớn tiếng danh hiệu của một đức phật thời người chết đó trừ năm tội vô gián các nghiệp báo khác đều được tiêu sạch cả năm tội lớn vô gián kia giàu rất nặng nề đáng lẽ phải trải qua ức kiếp không ra khỏi quả khổ nhưng vì lúc lần bạn chung nhờ người khác vì đó mà xưng danh hiệu của phật thời người đó cả các tội nào đều dần dần thứ sạch hướng nữa là chúng sanh nào tự mình xưng danh hiệu của chư Phật thời được vô lượng phước lành trừ diệt vô lượng khổ kính ha ha ha